Thank you.

đây xin ở đây thẻ đây để tiền xin thẻ xin kiểu bói à? còn cái shop thẻ ở đây làm gì có mà không? xin xin kiểu bói à? Ừ. à đây. anh có biết đâu mà ở đây làm gì nó có, có cái shop thẻ gì? hỏi mấy bà kia rồi kia mấy bà kia là ở đây shop thẻ xem shop thẻ đấy mấy bà kia đấy mấy bà ngồi Boy, boy. bắt tay trái bắt tay trái bắt trái bắt tay trái không tay phải vương xong cái này đi vương anh bốc cái này mày đi bảo xong khỏe đúng không chán rồi không cốt gì đấy? Hắn tử bình rồi cốt gì ạ? Cốc cái Cốc cái Thử theo nào Cốc cái Cốc cái

Đấy. của buổi chiều hôm nay là 15 tháng riêng năm kỷ hợi chương trình lễ hội tiếp tục được diễn thì mời quý vị các bạn xem cảnh chùa hang định hóa nhá ra dạ, ra dạ, chùa hang đấy dạ.